cụ lúc đó giờ là lên thờ ở rồi có gia đình không dạ không có cụ không có gia đình luôn không có gia đình luôn cháu trai cháu gái cháu gái cháu trai để uh, cụ có muốn ăn cái gì hai mình mua gạo gì á này là con hỗ trợ một phần để ít cho cụ Hello, chào mừng à, mọi người đã đến với kênh của à, Nguyễn Phước Hôm nay thì Phước sẽ chia sẻ cho mọi người một hoàn cảnh của một cụ bà cũng rất là khó khăn và đáng thương chuyện là hôm qua Phước uh, cũng được uh, một nhóm bạn rủ đi chung để uh, tìm nhà cũng như là ghé thăm cụ tình hình thì cũng uh, không ai biết được nhà của cụ chứ và mọi thông tin thì rất là mơ hồ và được biết á, là cụ đi sinh ăn và có một cái chân á, bị hoại tử ngay chỗ cái khớp gối đi lại thì cũng rất là khó khăn thì cụ thì cũng không có chồng con gì hết nghe đâu thì cụ ở trọ cũng có một mình thôi và bây giờ thì mình à, mời mọi người cùng đi với tụi mình tìm à, nhà của cụ ha đây là một cái chợ an cư các bạn chợ này nó nằm ở bên à, đường bờ hồ Bình Cương á một cái chợ nhỏ thôi và hiện tại thì nhóm đang đi tìm nhà và hỏi đường hôm qua thì bé kia bảo là trọ của cụ á nghe cụ nói là ở ờ, chợ Mười Phú trong chợ An Cư do là mọi người chưa có ai ờ, biết nhà trọ của cụ á nên ờ, tìm cũng hơi khó khăn phải hỏi đường rất là nhiều và mình thì sẽ à, để à, xuyên suốt như thế này để cho nhiều mạnh thường quân nếu mà có tình cờ hay là có dịp á, hay là muốn hỗ trợ giúp đỡ cho cụ á, thì mình có thể à, mình đi vô đi theo cái đoạn đường này cho nó dễ tìm các bạn ơi bây giờ mình à, sẽ đi kiếm à, tiếp với nghệ tỉnh luôn rồi ủa lộn ra ngoài nhân hậu luôn rồi à mình đi đường ngoài nhân hậu thì ở đây nó sẽ gần hơn đây hẻm 125 khu vực 6 phường An Cư đường Hoàng Văn Thụ rồi bây giờ mình uh, tiếp tục mình uh, đi tiếp thôi các bạn tại là các bạn này cũng chưa có biết đường mình thì chắc chắn là không biết rồi đó lần trước Dạ con ờ, chào chú Chú ơi cho con hỏi cái nhà trọ của mà bà cụ á Bà cụ mà bị ờ, cái chân bị hoại tử á À là cái phòng này hả chú dạ, Phòng số 12 đây là a à, gặp rồi đây phòng cũ ở đây dạ bỏ đi mình dạ. nè gà dắt gà gà dắt xe vô nè. uống nước tương hả dạ nước tương để để đó đi con sao đâu má ngồi với cô mấy cô ngồi đó đây với làm bà hả dạ, dạ. bà bà đây mình ơn hả bà dạ cái đâu mình ơn trái cho đó dạ Ủa? con hả dạ mà tối không gặp bà nó gì lại luôn rồi phật ơi nó mô gì bà bà sao cũng kỳ quá bà thử không có gì gặp bà rồi tối gặp bà thôi đến luôn dạ ngồi với con ngồi đây đây đây tôi con ngồi trời ơi tôi ba hồi nhớ ba hồi không vậy mà mua muốn xào mua mà chợ dạ Rồi, dạ. à, cái chân bà à. là ta nói bà bị gì ạ Dạ bị thương Mà người ta nói sao bà có cái tiền sử tiêu đường không? Dạ không có tiêu đường như uh, lên máu cô như khô Này là bị thương là sao bị này? Người bị đạn đó, đạn vô là con Đạn ngày xưa bắn Đạn đó người trốn, trốn ờ, gì đó Ngày xưa bị ta bắn đạn Đấy, bà, bà này đi Bị tai biến nữa như con nè bà không có gia đình gì hết không dạ có một đứa con ờ, bị thận một ờ, tuần lễ lột ba lần rồi cho con bà đâu cô đó cô nhà giàu ở sài gòn ờ, cô thương có một đứa con trai thôi mà cô nuôi lâu quét dọn với lau tủ mà quạt đồ định đó à, điện đó cô đi, đi, đi làm đi ở cho người ta dạ. ở trên sài gòn dạ ờ, ừ. có về có thăm bà không dạ cũng ờ, lâu lâu uh, cổ lên đây thăm cái chân mình lúc trước là mình bị gì vậy bà dạ bị đạn đạn nó vô nè chú chú à đạn nó ghim từ bên đây á hả dạ nè đây nè nó trổ qua đó dữ lắm nó lắc léo tận cưa bác sĩ do đó bác sĩ pháp như bác sĩ việt nam vô đây à, cháu trai gần cậu giờ dạ, vô ngồi đi bỏ ờ, nào là đi lấy thuốc là cho được tháng dạ, ờ cho một tháng bị khó thường bà làm gì sống bà bán giấy số hay là bà làm gì dạ đâu có tiền nó mua giấy số xây nó cho mấy con ra dạ, dạ. chợ sao con không ngồi vậy bà đi sinh hay sao ạ dạ ngoài đi sinh chứ sao một cô nè trời lạnh rồi tới giờ có nhất còn dữ không dạ nó nhớ cái, cái khúc đó à. còn một khúc nữa là gãy xương nữa rồi trúng xương rồi một gan nè ôi ôi nặng lắm bụng nữa đó bị này cái bụng này là bị gì vậy bà bị ngoại? mổ à, cắt cuộc ra dạ à, cắt cuộc ra một gan bác sĩ mỹ không đó chết mười mấy cơ độc bác sĩ nói vô máu mười mấy sĩ là tay chân bụng đồ dữ lắm thảm thê lắm à, ngoại năm nay là nhiêu tuổi rồi dạ tám chục tuổi chẳng 80 tuổi Dạ tuổi ngựa Dạ Khổ quá Quê Lúc quê. trước giờ là mình ở đây luôn hay là sao? Dạ quê ở Sóc Trăng Phú Lộc rồi vô hai cây số Của Pháp hồi đó ông Kho dạ. cái bằng ông kho và nhà quê à, dạ. là quê là mình lên Cần Thơ này là dạ. có lâu rồi ngoại à, mấy ông lớn đó chở tập thăng giặt rồi á chở vô chở về đây đó cứu đó cha mẹ chết tại chỗ rồi không có ai dạ. rồi à, chồng cũng mất ờ, được đứa con đó rồi mất rồi uh, sĩ cho mã ở bón số 10 đó thay một cô cha mẹ tức là hồi chưa đó giờ là mình à, bị à, thương vậy mình chỉ hy sinh thôi chứ không có dạ. buôn bán giấy số hay là dạ không? không có bán giấy số cùng con cháu giúp đỡ dạ. bà con ở đâu ở đâu cái này là chắc máu của cái chân nó ra quá phải không cụ dạ không có à, bị Ừ. à, ăn chầu quá hả dạ, à, con tưởng con dạ. tưởng là máu của cái chân nó dạ, hồi đó máu dữ lắm cấp lì à, muốn lì rồi đó vừa lỗ lại bác sĩ à, là vẽ à, lỗ cho rồi có dòi nó đau ơi có dòi á gấp gấp như ngoại cái dòi mà gấp ra ừ gấp gấp ra chọ này á rồi là một tháng mình thuê bao nhiêu cụ làm sinh viên nó làm tùm lum tùm la tám cây cực khổ hay đâu có đinh nấu được và cái bếp cửa nông kho mới nói mà đi hút nữa à là hiện tại là ngoại ở đây ngoại ở mình nên hay là ngoại dạ, ở với ai dạ, ở ngoài mình ăn hữu ý với ông học tập học ban đây là cái chỗ ở hiện tại của cụ đó dạ. các bạn đây chỗ này là cái chỗ ờ, cái phòng cái phòng này là cái phòng này là chắc là ngoại đâu có ngủ đâu ngoại ngủ ở ngoài cái ghế bố này không hả ngoại dạ, mà đâu biết ai ai cho à này tao cho ừ mua mua cho có 6 giờ rồi đi mua cho con bạn cháu đó. à người ta mua cho à cái này ừ, đi mua liền dạ, đó ờ, cụ lúc đó giờ là lên thơ ở rồi có gia đình không dạ không có cụ không có gia đình luôn không có gia đình luôn ta thương tôi không dám dạ đây là cái cây gậy của à, một à, mạnh thường quân à, đã tặng cho cụ các bạn Dạ, mấy cụ không có gia đình Đây. đi Sài Gòn á, mua Hiện tại là di chuyển của cụ rất là nói chung là khó khăn á phải nhờ vào cái cây này để dạ, đi xin được ờ, mấy cụ thấy vậy cụ mua dạ. cho mấy trăm ngàn ừ. cho người là ờ, dạ, đây hả cụ dạ đây. có giấy bảo hiểm đây nè để dạ. giấy bảo hiểm nữa con cháu mua giúp ông à, à, người dân cộng à. còn có phước cha mẹ tôi tu em mẹ tôi tu với bác ơi làm sư cả đâu cấp dẹp chưa ông tháp đâu khu thiếu nhi ở đây mình thơ chỗ gì ờ, kho bạc ờ, gì kêu bằng kho bạc gì nữa như là cái to thuốc của cụ này các bạn bệnh tăng huyết áp vô căn tối quá khớp mức gối mức độ trung bình loãng xương mãn kinh <laughs> mới khám hồi ờ, tháng 2 ở quên hồi ờ, tháng 5 ngày 2 tháng 5 năm 2019 ngày tái khám là 30 tháng 5 cụ tên là Thạch Thị Cung đây nó có sổ khám bệnh luôn dạ mua cho ờ, cho bác sĩ cho đó à, bác sĩ người ta cấp cho người ta cấp cho cụ hả cụ ờ dạ. đâu có ai À. ở đây mình có sổ hộ nghèo gì không cụ? Dạ tôi không có sổ nghèo gì tôi dạ. thương người bị thương. Đây đây chính là cái ờ, đơn đơn xác nhận. Đóng mộc tôi không biết rồi mượn người ta giết đêm cho cho công an nó mà ngoại không có uh, ờ, khai gia đình nó uh, ờ, không có làm được uh, giấy chứng minh bác sĩ làm giấy chứng minh rồi tôi đi massage tối nó à, cho đến tối mắt đây là cái không? đơn của một uh, À, đây là cái đơn của người ta làm dụng cụ để à, xác nhận uh, à. có địa phương về việc mà cụ chưa có làm giấy chứng minh nhân dân dạ không có tờ khai gia đình dạ à, đúng rồi không có tờ khai gia đình nhờ con cháu công an nó hiền lắm có phúc có hậu cứ viết cái cha mật đó công an lợi dòm ta cứ nó mà biết gì thế trả đâu đây cái điện thoại của một mạnh thường quân mua gửi tặng cho cụ các bạn để uh, tiện việc liên lạc á bây giờ nhá qua thôi của cụ nè 077488 4518 dạ ai đó dạ ai thưa ai à dạ. ngoại biết xài chưa khi nào mà cháu không có biết bấm ngoại không biết bấm trả lời cho mấy cháu nhưng mà cháu gọi cái ờ, chuông à, đổ này chuông đổ thì biết nghe dạ, à, à biết bấm nghe chứ biết gọi đi thì không biết hả ngoại à, không gọi tức chết dạ cái này á là con uh, gửi cụ dạ. đây con gửi cụ để uh, cụ có ờ, muốn ăn cái gì hai mình mua gạo gì á dạ. cái này là con hỗ trợ một phần để ít cho cụ dạ dạ dạ, dạ. rồi thôi con về luôn cụ ơi bye bye cụ dạ yeah.